Xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh thì uh, hôm nay chúng tôi uh, mang đến các bạn tiếp tục sản phẩm là máy tuốt lúa mini Đấy, do điện máy Cường Linh chúng tôi sản xuất cũng như phân phối Đấy. Đấy, thì đây là tổng thể của con, con máy này nó sẽ có một màu xanh rất là mát Đấy, nhỏ gọn tiện lợi đây là bộ máy mới nhất bên ờ, điện máy ờ, Thịnh Thành sản xuất cũng như Cường Linh phân phối nhé Đấy, máy ờ, tốt lúa mini màu 2021 có sàng rung nhỏ gọn tiện lợi Đấy, sử dụng động cơ cách 200 Đấy. Đấy, thì chúng ta cùng đi vào chi tiết sản phẩm này Đấy, thì đầu tiên máy sẽ có bề đỡ động cơ này Đấy sẽ sử động cơ gạch 200 này đấy nó chuyển động qua bu ly đây chúng ta nhìn qua đây chúng ta có thể biết đấy thì à, nó là chạy bu ly này thì cái bu ly lớn trong này nó là bu ly đôi slide sẽ lai ra một bu ly nhỏ ngoài này đấy thì trong đó bu ly đôi trong này một giây nó sẽ chạy chuyển động từ động cơ đi ra còn một giây nó sẽ chạy chuyển động xuống quạt gió đây đấy nó sẽ xuống quất gió đây còn dây còn lại là lai ra buli nhỏ này đấy, chạy vào khu lưu của sàng rung đấy lát tôi tôi quay cụ thể các bạn xem đấy còn ở trong này đầu tiên sẽ là cái bụng đập đấy bụng đập đấy, ở ngoài là sẽ có một bề đỡ bề đỡ này rất là tiện lợi chúng ta thể gập lên gập xuống đấy nó còn thanh đỡ này này chúng ta vít vào tiếp vào con nón ốc bên này đấy để khi bà con sử dụng chỉ cần vác một cái ghế ra ngồi và nắm từng bó bó lúa vào bó tiếp vào nó sẽ tốt sạch cho mình luôn đấy tiện lợi còn đây đây là sàng rung nó này sàng rung 3 cấp đấy một hai ba ba tầng đấy ở trên này thì à, nó sẽ được đục những cái lỗ đột những cái lỗ rất là đều đấy để khi hạt thóc chúng ta rớt vào đây Đấy, thì một phần nó sẽ sàng Đấy, sàng và khi chúng ta rớt xuống thì bên kia sẽ có phần cánh quạt đấy nó sẽ thổi một luồng gió đủ để thổi những hạt lép cũng như bụi bẩn bám vào hạt thóc mình ra sau máy còn những hạt chắc nó sẽ rất lần lượt qua từng tầng sàng đấy và sàng cuối cùng là tầng liền đấy nó sẽ ra trực tiếp ở ngay đầu kia Đấy, còn những hạt thép hạt là hạt lép này rồi à, những loại bụi bẩn rơm các thứ bám vào thì nó sẽ bay ra phía sau máy Đấy. đây đây là phần chuyển động của coi buli bé lai trên kia xuống buli của sừng rung đấy nó sẽ chuyển động qua đây sang rung được thiết kế hai hai vòng bi như này đấy máy sẽ rung như này vuông vừa phải đủ để sàng những cái hạt à, chắc xuống à, dưới sàn dưới cùng và những cái hạt à, lép các thứ nó sẽ đủ để cánh quạt thổi ra sau máy Đấy. rồi sau này cũng thấy nó sẽ có một vùng bê cái hãm bên này Đấy, để tránh trường hợp văng thì toàn bộ khung máy làm được thép V này rất chắc chắn này Đấy. bề đỡ của động cơ sẽ có một thanh đấy anh đỡ đây này đảm bảo không bị rung lắc máy cũng không như bị gãy các thứ trong quá trình vận chuyển với sử dụng đấy tuổi thọ máy sẽ cao hơn đấy. thì à, toàn bộ máy sẽ được thiết kế độc lập đấy, được kết nối bằng những con ốc lớn như này chắc chắn thì ở ngay bên này chỗ mà bu sẽ được có một cái tấm vòm như này đấy nó sẽ che phần bu này để tránh trường hợp như đấy là xác suất thôi Đấy. tránh trường hợp nó xem gây nguy hiểm trong sử dụng Đấy. sẽ an toàn hơn Đấy. còn ở ờ, trên cái buồng đập nó sẽ được uh, kết nối khóa bằng hai cái đai khóa như này rất là chắc chắn đấy rất là chắc chắn này ở ờ, ngay trước máy sẽ được uh, full logo thịnh thành đấy, để, uh, để thịnh thành ra về sản xuất thì máy tút lúa bên chúng tôi sản xuất đã được à, cấp quyền sáng tạo cũng như bản quyền thì à, đảm bảo các bạn đấy là máy là do chúng tôi sản xuất từ sản xuất thì đồng ý việc là khi à, chức năng cũng như năng suất của máy sẽ ổn định hơn đấy, chúng tôi cải tiến theo từng mùa và đảm bảo là mang lại năng suất tốt nhất cho người dùng hiệu quả cao nhất đấy thì đây tôi sẽ mở cái bụng đập cho các bạn xem nhé đây là bùng đập của nó này thì à, ở dưới sẽ có cái tấm lưới đấy lỗ lưới là một phân đấy. để khi chúng ta bỏ lúa vào đỡ ngay đầu này thì cái buồng đập nó sẽ đập vào xuống như này đấy nó sẽ cuốn những hạt cái, à, cái lúa của chúng ta vào trong đấy, những hạt hạt thóc khi đập vào những cái sàng này sẽ rớt ra đấy còn rơm nó sẽ đi theo viền của nó đấy như ở trên này sẽ theo viên viền siết của trên thành thành thùng đây nó sẽ đi như thế và đầu ra đầu này đấy trong quá trình nó sẽ có một hai ba bốn bốn cái bốn cái vòng đấy sau khi nó quay đủ bốn vòng như thế thì hạt thóc chúng ta ở trên cái đồ sẽ rất toàn bộ đấy nhưng còn rơm chúng ta sẽ ra đầu này đấy. máy thì hoạt động nguyên lý rất là đơn giản hai đầu sẽ được bo góc như này đấy và ở trên thành thế, nó sẽ được có một tấm chắn như này để đảm bảo không bị cuốn rơm rớt vào đây đấy thì uh, tất nhiên là máy sẽ được nguyên ờ, uh, động như thế nhưng một phần là do cách sử dụng đấy. thì khi chúng ta sử dụng máy thì tốt nhất chúng ta lấy là máy mini tốt nhất sẽ ờ, bỏ lần lượt từng nắm tay một và đấy cây gối thì chúng ta sẽ bỏ từng nắm tay không nên buộc vào nên buộc lại cũng như không nên vón cục lại đấy nó sẽ gây đến hiện tượng đấy là mắc và bị cuốn rơm đấy đây là một số lưu ý ờ, khi quá trình sử dụng thì chúng ta nên chỉ cần bỏ những ờ, bằng nắm tay một này đấy đấy lát nữa tôi sẽ có một đoạn video để hướng dẫn các bạn sử dụng hãy bỏ nắm tay một chúng ta bỏ vào lần lượt như thế cứ lần lượt lần lượt như thế nó sẽ tốt sạch cho mình luôn và không bị mắc trong quá trình sử dụng đấy còn ờ, phần động cơ thì chúng ta khi sử dụng thì đây nó sẽ có à, hai nắp on off này khóa này đấy khi sử dụng thì bật on lên đấy chỉnh này gió và giật nổ đấy khi chúng ta sử dụng bắt đầu máy khởi động lên thì điều chỉnh ga chỗ này đấy khi bắt đầu cảm giác thấy à, hạt thóc chúng ta ra sạch và rơm ra rơm ra đều thì chúng ta bắt đầu để nguyên mức ga đấy là sử dụng đấy chúng ta không nên ga quá lớn sẽ gây rung máy và gây à, hao tổn nhiên liệu không không không cần thiết Đấy. thì ngay bề đỡ đây chúng ta sẽ để sau quá trình thời gian sử dụng lâu dài ấy, mà dây cu loa chúng ta sẽ bị nhão đây đấy thì chúng ta chỉ cần đây con ốc này chúng ta vặn nó vào để đẩy cái sàng này để cho sau căng dây cu loa lên và trước cái đo dưới này đấy sẽ có những con ốc quá đây chúng ta thấy có nút khóa này đây chúng ta sẽ mở ra và căng regular lên khi nào cảm giác regular căng rồi thì nó khóa nó lại đấy và khóa nóc luôn máy hoạt động lại thì tiếp tục sử dụng thôi đấy. thế là giúp à, chúng ta tăng thêm cái tuổi thọ của máy cũng như thời gian sử dụng đấy. đấy thì là toàn bộ những à, chi tiết về sản phẩm máy tốt lúa mini Thịnh Thành đấy thì, ờ, ngoài ra chúng tôi có sản xuất thêm những ờ, sản phẩm như là máy thái chuối đây máy thái chuối này đấy rồi máy vặt lông gà máy tốt lúa mini rồi ờ, máy ép cám các thứ đấy. máy thái chuối mịn máy băm chuối mà băm cỏ máy thái chuối đấy, máy ép cám viên đấy, như là máy lông gà đấy, máy sới thì à, các bạn có nhu cầu muốn mua máy à, về nông nghiệp như là máy tút lúa mini máy băm cỏ máy sới hoặc là sử dụng để kinh doanh như máy vật lông gà thì à, vui lòng liên hệ để máy cường linh địa chỉ à, số 1 lô tt 3 khu đô giá ngũ hiệp xã tuyệt thanh trì hà nội hoặc qua số điện thoại cho ô tô để có cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như biết những à, phương thức vận chuyển bên chúng tôi à, sẽ mang đến tận tay khách hàng Đấy thì cảm ơn quý vị các bạn đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo những sản phẩm mới những uh, cải tiến về sản phẩm theo từng mùa thì cảm ơn quý vị đã đón xem video nhớ like đăng ký kênh cảm ơn quý bạn rất nhiều